Ban chủ Ban chủ Lão Tiền eh. Ông về rồi à Cảm ơn ông đã cho chúng tôi trốn ở đây Lão Tiền Ông nghe ngóng tin tức Của tiểu đội nữ tử tới đâu rồi Bọn họ đều vẫn còn sống Bọn họ đang ở đâu Bọn họ đang bị người Nhật trói trên cột trụ bên ngoài phòng làm việc Không ăn không uống Còn phải phơi mưa nắng nữa à? Không được, tôi phải đi cứu bọn họ Không được, quân địch đang cho bắt người khắp quặng muối Cô mà tới đó Chỉ tổ hợp mạng tôi Bọn chúng đang tìm bắt ai Những anh em Diêm Bang trung thành với ông Từ chiều là đã bắt đầu bắt người rồi Sau khi bắt được thì liền giam vào nhà kho Đi mau Làm gì vậy hả Đừng có đẩy tôi Tôi tự đi được Tôi đánh chết anh Nhanh lên Biết điều chút đi Đi mau Đừng đánh tôi Nhanh lên Thả chúng tôi ra Thả chúng tôi ra đi Thả chúng tôi ra ngoài Thả chúng tôi ra đi Quân địch là đang muốn giết hết những người trung thành với tôi Để cho dù tôi có muốn phản đối bọn họ Cũng không ai giúp tôi Vậy chúng ta phải làm sao Chúng ta không thể cứ ngồi đợi thế này được Đổng lão đại, tôi cầu xin ông Mau đi cứu bọn người đại tỷ đi Tiết Mẫn từng nhiều lần cứu tôi Sao tôi có thể không cứu bọn họ Kỹ thuật cài bơm của cô thế nào rồi ở trong đội tôi là kém nhất đó Nhưng còn phải xem là đấu với ai Người bình thường đấu không lại tôi đâu Được Biết là được rồi Thuận tôi thì sống Chống tôi thì chết Đã bắt hết những người không nghe lời lại chưa Bắt đủ cả rồi Không sót một người Tốt Chuẩn bị xong chưa Xong rồi Hành động Rõ Báo cáo Đổng Thiên Thành Ông ta đã tới rồi Dẫn theo bao nhiêu người Chỉ mình ông ta và một cô gái Tổng cộng hai người Dừng lại Anh ở đây chờ lệnh của tôi Tôi đi gặp ông ta Đổng Thiên Thành Tôi rất bái phục dũng khí của ông Nhưng mà thật đáng tiếc Ông đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để đàm phán Hiện giờ tôi đã không còn hứng thú Với tấm kim bài trong tay của ông nữa Liễu sanh tiểu thư Tôi không tới để đàm phán với cô Mà tới Để mời cô xem kịch Xem kịch Huh?

Quặng muối số 1 đã bị quỷ, Các người cũng đừng có nghĩ sẽ lấy được muối bên trong Đổng Thiên Thành Ông điên rồi sao Lại đi tự quỷ quặng muối của mình Tôi thà phá quỷ nó Còn hơn để nó rơi vào tay của người Nhật Lập tức cho người đi tìm thuốc nổ Rõ Đừng tốn công nữa Quặng muối này là do Đổng Thiên Thành tôi Đích thân dẫn người đi đào từng chút một Không ai hiểu rõ tình hình phức tạp bên trong quặng muối này hơn tôi đâu Muốn nhanh chóng tìm ra quả bom do tôi giấu à Coi thường tôi quá rồi đó Nói Ông có điều kiện gì Lập tức thả tiểu đội nữ tử ra Cũng như các đệ tử và công nhân của Diêm Bang Dùng quặng muối của chính mình để uy hiếp tôi Ông cũng dụng tâm lương khổ quá đó Đừng nhiều lời Được hay không được Ngắn gọn một câu đi Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi Tôi cũng vậy Nếu trong tay chúng ta đều đã có con tin Vậy thì tôi cược với ông một phen Nếu như ông thắng Tôi sẽ thả tiểu đội nữ tử Và các công nhân trong quặng ra Nhưng nếu tôi thắng thì ông phải cho tôi biết vị trí của quả bom Đổng lão đại Cô ta hay chơi xấu lắm Tuyệt đối đừng có trúng kế Đổng Thiên Thành Ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần nữa đấy chứ Được Tôi cược với cô Yeah. <laughs> Đổng Thiên Thành Chắc là ông thông thuộc với máy nghiền lắm hả Tất nhiên rồi Thời gian nó đập xuống rất nhanh Giờ chúng ta cùng đứng dưới đó Ai đi trước Thì tức là sẽ thua Cô cũng bị ổi thật đó Ai cũng biết mắt của Đổng Lão Đại không nhìn thấy được gì Cô lại đi cược cái này với ông ta Đổng Lão Đại, ông không được đồng ý Nếu không sẽ bị đè chết mất Không sao Tôi nghe cô là được Giờ cô chính là đôi mắt của tôi Mạng của tôi nằm cả trong tay cô Đừng để tôi thua đó nha Liễu Sanh tiểu thư Chúng ta bắt đầu đi Kéo chạy lên Rõ Xin mời Nếu như cô dám dở trò Tôi nhất định sẽ chém chết cô đó Bỏ súng xuống đi Đừng để bọn họ cho rằng Chúng ta đang ức hiếp họ Đổng Thiên Thành Thế nào Đã chuẩn bị xong chưa Chuẩn bị xong rồi Bắt đầu Chạy mau Ông không sao chứ Làm tôi sợ muốn chết Không sao Đổng Thiên Thành Ông quả là gan dạ hơn người Liễu sanh mỹ tử Cô quá khen rồi Dám cược dám thua Thả người đi Tôi đã bảo bọn họ thả hết các công nhân ra rồi Thả cả bọn họ nữa kìa Cô muốn làm gì Báo cáo Trung tá Liễu Sanh bảo anh lập tức giết chết những người trong nhà kho Không tha cho tên nào hết Ném đạn thứ độc vào trong Rõ người ra Cởi trói cho bọn họ đi Đại tỷ Cô không sao chứ Không chết được đâu Lãnh ca Không sao cả chứ Liễu Sanh tiểu thư Xem như cô còn giữ lời Chúng ta đi thôi hai quả Chặn lỗ thông gió cho tôi Cứu tôi với Cứu tôi Thả chúng tôi ra Cứu mạng Cứu tôi với Cứu mạng Mau lên Nhanh lên Mau cứu người Phía sau nhanh lên nhanh lên Tỉnh lại đi Liêu Thành Xông lên Thiết Mẫn Súng Âu Dương Lan Đây là vị trí như yên gài bom Mau đi gỡ nó đi Nhanh lên Đi Đại tỷ Nhanh lên ở đây đại tỷ Tiết Mẫn Số bom tôi gài ở giếng quặng tối hôm qua Không bao lâu nữa sẽ liên tiếp phát nổ Các cô đi gỡ nó đi Địa điểm gài bom tôi đã nói cho Âu Dương Lan biết rồi Không, tôi phải đi cứu Liễu Như Yên Cô an tâm, cứ giao cho tôi Tôi nhất định sẽ cứu được cô ấy Toàn đội theo sát Thả tôi ra Cứu tôi với Thả tôi ra tôi với Thả tôi ra Nhanh lên Buông ra Đưa cô ta lên thuyền cho tôi Các người đánh không thắng liền chạy Hèn quá rồi đó Buông tôi ra Tránh ra Biết điều chút đi

Cẩn thận Báo cáo Các quặng công trong nhà kho sao rồi Hơn 30 quặng công đã tử vong Đạn khí độc đã bị chúng tôi quỷ rồi Được, tôi biết rồi Lưu Thành Lưu Thành, Tiết Mẫn, tìm được bom chưa? Đã quá đi, gỡ liền một lúc ba quả bom. Tính đến nay thì đây đã là quả bom thứ 503 được tôi gỡ rồi đó. Hình như đã phá kỷ lục mới rồi thì phải. Tình hình bên phía Đổng Lão Đại sao rồi? Có tìm được Liễu Như Yên chưa? Tôi đã cho hai tiểu đội đi tìm rồi. Đang chuẩn bị tới bến phà Quặng Muối xem sao. Chúng ta đi chung đi. Tôi thấy hay là đội trưởng, nhìn kia như Yên Như Yên tỷ Như Yên tỷ tỷ không sao chứ Như Yên cô sao rồi Ồn chết đi được Tôi chỉ đang nhắm mắt dưỡng thương thôi Nhắm mắt dưỡng thương cái gì Cậu tử là cô chết rồi đó à? Chết cái đầu cô Thầy bói nói là tôi sống được tới 89 tuổi lận Tôi bắt cô phải đền mạng cho con trai tôi Và các anh em của tôi Ban chủ về rồi Ban chủ Ban chủ về rồi Ban chủ cuối cùng ông cũng về rồi Ban chủ Ban chủ ông đã về rồi Ông về chúng tôi yên tâm rồi Cung nghênh ban chủ quý vị Diêm ban dạng thế Dạng thế diêm ban Diêm ban dạng thế Dạng thế diêm ban Diêm ban dạng thế Dạng thế diêm ban Diêm ban dạng thế Dạng thế diêm ban Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Mỹ tử Lần này mai nhờ có tiểu đội nữ tử Nếu không tôi cũng không thể đông sơn tái khởi Còn khách sáo phải không Tiểu đội nữ tử các cô sẽ mãi là bạn của Đổng Thiên Thành tôi Sau này nếu có chuyện gì Cứ cầm ngọc bội này tới tìm tôi Ông nhớ bảo trọng đó Hẹn gặp lại Lưu Thành Tôi nhận chắc người anh em này rồi đó Động ban chủ Tiễn quân nghìn dặm cũng có ngày biệt ly Tôi thấy thôi thì đến đây được rồi Nhưng mà Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ Cứ nói, mời Cho tôi xem thử đi Này, nhìn xem Động ban chủ Việc làm ăn của Diêm Bang các ông có còn tiếp tục không? Tổng Thiên Thành tôi giờ đã là cô gia quả nhân Sống cũng không vì mình nữa Chỉ là vì để các anh em Diêm Bang có miếng cơm ăn thôi Về những chuyện khác Sớm đã như mây khói thoảng qua rồi